Xin chào các em học sinh yêu quý, trong buổi hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục chuyển sang một dạng số 2 trong chuyên đề tính thể tích của khối chóp, đó là dạng tính thể tích của khối chóp mà khối chóp ấy là khối chóp đều. Thì chúng ta thường gặp hai cái loại như sau. Loại thứ nhất là khối chóp tam giác đều, loại thứ hai là khối chóp tứ giác đều. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm thế nào là khối chóp đều Đấy. và các đặc điểm của nó như nào để chúng ta có phương pháp tính cái loại này thì các em cần chú ý là chúng ta sẽ khái niệm mà chúng ta để cái khái niệm hình chóp đều nhá hình chóp đều đó là hình chóp mà có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau à, đa giác đều ở đây có thể là um, tam giác đều à, hoặc là hình vuông ngũ giác đều à, lục giác đều vân vân thì chúng ta cùng phân tích một sẻ các đặc điểm của hình chóp đều à, thứ nhất đáy là đa giác đều đáy là một đa giác đều thứ hai đường cao của hình chóp chính là à, đường mà từ đỉnh S mà đi qua tâm của đa giác đáy có nghĩa là tâm đường tròn ngoại tiếp hoặc nội tiếp đều giống nhau cả đúng không nào nhé đường cao hình chóp đi qua tâm của đa giác đáy cái đặc điểm thứ ba các mặt bên của hình chóp đều thì là các tam giác cân và các tam giác này đều bằng nhau cả và đường cao vẽ từ đỉnh của một mặt bên được gọi là trung đoạn của hình chóp đều các em nhìn thế này thế này trung đoạn này đấy nâng cao đỉnh này SM đây gọi là trục đoạn SM đây gọi là trục đoạn hình dung chưa đó đặc điểm tiếp theo này em chú ý này các cạnh bên hợp với đáy các góc bằng nhau chỗ nào các mặt bên hợp với đáy cũng các góc bằng nhau đó đây đặc điểm của ờ, hình chóp đều Đấy. thì chúng ta cần chú ý những cái điều sau trong thực tế là các bạn hay nhầm lẫn những cái này thì thầy sẽ phải đưa ra ờ, phân biệt rạch ròi cho các bạn chú ý nhé rồi ừ, cái này các bạn hay rất hay nhầm này. Đề bài cho hình chóp tam giác đều các bạn chú ý nhé. Đề bài cho hình chóp tam giác đều hoặc là tứ giác đều thì ta hiểu đó là hình chóp đều. Được chưa? Đề bài cho hình chóp tam giác đều hoặc tứ giác đều ta phải hiểu đấy là hình chóp đều nhé. Và chú ý cái này rất nhiều bạn nhầm lẫn này. Hình chóp tam giác đều khác với hình chóp có đáy là tam giác đều đúng không? Nhá, khác nhau hoàn toàn. Vì bản thân cái hình chóp có đáy là tam giác đều đúng không hình chóp đều ấy hình chóp tam giác đều này thì có đáy là tam giác đều và các cạnh bên nó phải bằng nhau còn hình chóp mà có đáy là tam giác đều thì chưa chắc đã là hình chóp đều nhé các bạn chú ý này nếu bài toán cho hình chóp tam giác đều thì ta suy ra đáy là tam giác đều nhé nhưng bài chỉ cho hình chóp ví dụ SABC có A, B, C là đáp án đều thì chưa chắc đấy đã là hình chóp đều các bạn nhớ chưa nó chỉ có một chiều suy ra thôi nhá